Xin chào các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Ngày hôm nay sẽ là một cái video dành cho những bạn học sinh, sinh viên Khi mà các bạn có không nhiều tài chính để mua nước hoa Và năm chân hoa mình giới thiệu sắp tới đây sẽ là năm mùi hương có cái giá dưới 1 triệu đồng Có thể sử dụng vào nhiều dịp khác nhau Và để xem đó là những cái tên nào thì đừng quên việc là like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để mình nhận được những cái video mới nhất Để chúng ta cùng nhau bắt đầu video Và nếu như chưa biết mua nước hoa ở đâu thì cũng có thể theo à, tham khảo cái đường link phía dưới phần mô tả cũng như là nhập cái code của mình để xem có giảm giá hay không nha chúng ta nhau bắt đầu thôi ở vị trí số 5 đó là một chai nước hoa mà các bạn có thể dễ dàng search trên mạng mà thấy được à, có rất nhiều giá của em nó và đảm bảo rằng là em nó luôn có giá dưới 1 triệu đồng đó chính là Nautica Voyage đây chai nước hoa này mình cũng có, có rất nhiều những cái video review cho đến phòng à, cho đến khách mời rồi và các bạn có thể dễ dàng search được là có rất nhiều người làm review về em này và với một cái tông mùi đó là dưa chuột mở đầu đói đao về sau là một cái mùi khá là sạch sẽ thì đây là một cái mùi hương mà các bạn có thể sử dụng rất là tốt cho mùa hè và dành cho những anh chàng nào mà không muốn các bạn học sinh sinh viên là một chuyện và hoặc là những anh chàng nào mà không muốn quá đầu tư quá nhiều tiền cho nước hoa mà chỉ cần một cái mùi hương gọi là mang lại một cảm giác dễ chịu mát mẻ và nó vào trong sạch sẽ thì Nautica Violet là một cái lựa chọn rất là ok và chai nước hoa này thì sử dụng vào mùa hè càng nóng thì mùi hương của nó càng tốt thì đó là một cái điểm cộng rất lớn Nautica VS cho một cái phân chai hoa dưới 1 triệu đồng cho 100ml Ở vị trí số 4 đó là Aquadijo Per Home Không, chai hoa này làm gì có giá dưới 1 triệu đồng đâu Cái giá ở đây là cái giá mình để thẳng, à, mình xem thẳng từ store nhá Và em này không hề có giá dưới 1 triệu đồng Ở đây Bát sóng Red của Piri Elite thì chai nước hoa này mình cũng đã có hẳn một cái video làm riêng về em nó rồi thì nếu như bạn chưa xem thì mình cũng có thể để link ở phía trên cho bạn xem cụ thể hơn về mùi hương này thì đây là một chai nước hoa nó có mùi khá là giống với chai nước hoa Aqua di Joper Home mà mình vừa mới dơ lên đấy giò than gọi là giò trắng ấy mùi hương của nó thì quá là nổi tiếng rồi gần như là các bạn mình nghĩ rằng là chỉ cần ở độ tuổi tầm 20 tuổi mà các bạn quan tâm đến bản thân một chút thôi thì các bạn cũng có đều gửi qua mùi hương của Aquadiso Super Home rồi và đây là một cái phiên bản mình đánh giá là nó là phiên bản nâng cấp khi mà mở đầu nó sẽ có phần dày hơn và có một phần hơi cay nhẹ ở, mũi khi mà có nốt hương tiêu và rider về sau thì mùi hương có phần dày dặn hơn và nó có chiều sâu hơn cũng như là nhờ cái nốt hương tiêu và những cái nốt hương khác được thêm vào trong chai nước hoa 360W của PD Elite này thì mùi hương nó sẽ bám tỏa tốt hơn khi mà Aquadizo nó chỉ bám được khoảng tầm 4 đến 6 tiếng ở trên da còn em này thì bám được tầm 6 đến 8 tiếng thậm chí là tốt hơn và đây là một cái mùi hương sử dụng rất là đa dụng và gần như là chai nước hoa quốc dân đây là DNA là DNA quốc dân nên là chắc chắn 360 Red của PD Elite là một cái lựa chọn tốt hơn cũng như là có cái giá ngon hơn ở trong cái phân khúc dưới 1 triệu đồng dành cho những anh chàng nào mà thích cái kiểu hơi kiểu một cái mùi hương cam chanh mát mẻ rồi thêm một chút gì đó kiểu bụi bặm thì Aquadicho For Home và 36 Burret của Piri Elite này là một cái lựa chọn vô cùng tốt Vừa rồi chúng ta có hai mùi hương sử dụng trong mùa hè Vậy thì mùa đông hay là đi hẹn hò thì chúng ta có một cái mùi hương ngọt nào không thì có đó Đó là Salvatore Ferragamo Apple thì đây là một trong những chai nước hoa mà được Jeremy Fagan hay còn gọi là một cái youtuber rất nổi tiếng mà có một cái lượng sắp khổng lồ gần như là lớn mình không biết là có phải lớn nhất thế giới hay không nhưng mà anh ta luôn luôn có những cái video gọi là uh, hai một chai nước hoa xong rồi chê xong rồi hai xong rồi chê nhưng mà đây là một trong những cái chai nước hoa mà anh ta review mà mình đánh giá là nó rất là ngon ở trong tầm giá đây các bạn có thể nhìn thấy Salvador Ferragamo Apple Black thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi uh, một cái mùi tiêu khá là rõ kết hợp cùng với uh, cam chanh mà một chút cam chanh rồi và các bạn thấy một cái vị ngọt của uh, một cái vị ngọt và hơi phấn của quả hương cùng một chút đậu ca rồi down về sau thì các bạn nên thấy quả hương rõ hơn và cái mùi hương nó có cái xu hướng là hơi hơi giống những cái đồ mỹ phẩm mà nó mang cái cảm giác hơi bột rồi ờ, đậu đôn ca ngọt nữa thì đây là một cái mùi hương vô cùng là nịnh mũi thì nếu như có dịp thì mình sẽ làm một cái video review cụ thể và em này thì nó sẽ dành cho những bạn học sinh sinh viên mà các bạn uh, thích mặc quần âu sơ mi hay đơn giản gọi là mặc đồng phục hoặc là các bạn nam đi làm rồi nhưng mà các bạn chưa có quá nhiều tiền để có thể mua hay là để may những cái bộ sút đắt tiền uh, hay là mua những cái chiếc sơ mi đắt tiền ấy thì đây là như kiểu là các bạn uh, lựa chọn mua một bộ may sẵn từ những cái thương hiệu thời trang không nổi tiếng hay là kể cả những cái thời trang từ Trung Quốc nhưng các bạn sẽ là một cái hình ảnh đó là các bạn sẽ chỉnh chu hơn các bạn các bạn sẽ chỉnh sửa các bạn sẽ cắt may làm sao cho bộ bộ quần áo đó hợp với bạn thì đây là một cái mùi hương như vậy nó không quá tốt nó không phải gọi là quá tuyệt vời nhưng mà với mình thì đây là một cái mùi hương an toàn và hoàn toàn có thể sử dụng cho dân văn phòng và theo cái đuổi theo phong cách là lúc nào cũng lịch sự chỉn chu và đây là một mùi hương có thể sử dụng vào rất tốt đi hẹn hò nếu như mùa hè thì các bạn nên cân nhắc về số lần xịt một chút thôi còn mùa đông thì đây là một lựa chọn tốt mà các bạn nếu như các bạn không muốn đầu tư tiền quá nhiều và giá thì cũng dưới một triệu đồng cho 100 ml ở vị trí số 2 đó là một chai nước hoa đến từ nhà Last đó chính là Dirty chai nước hoa này thì ờ, cũng đã có một cái video mình review mới gần đây thôi thì nếu như bạn nào thích một cái mùi hương mà nó mang cái nét xanh mát và bạc hà thì Dirty là một cái lựa chọn vô cùng tốt ở trong tầm giá khi mà chắc còn tầm 7 đến 800 nghìn là các bạn thể lựa chọn một chai 30ml không phải 100ml nhá 100ml là nó sẽ đắt hơn nhưng mà các bạn thể dễ dàng mua được một chai 30ml và những cái sản phẩm của nhà đất à, của nhà lát này thì mình cảm thấy rằng là nó luôn luôn có một cái DNA rất là riêng và gần như rằng là mình đánh giá bọn dân chơi nước hoa bọn mình thì luôn luôn đánh giá rất là cao những cái sản phẩm của nhà Lush nên là em này là một cái mùi bạc hà rất là tuyệt vời để cho anh em sử dụng mùa hè và như mình nói như mình review trong cái video kia thì mình có nói rằng là em nó mở đầu như kiểu là các bạn đi vào trong một cái vườn rau sẽ có một ngày chút ngái ngái từ rau mùi này rồi ờ, cái vị the xanh từ bạc hà cái vị ờ, đất ẩm rồi mùi hương thì khi mà dry down nó sẽ có một cái phần quen thuộc như kiểu những cái mùi kem đánh răng và hà thì đây là một cái mùi hương mà các bạn xịt mùa hè các bạn không lo về vấn đề bị muốt và đặc biệt là em nó thì bám tỏa rất là tốt nên là nếu như bạn nào thích một cái mùi hương đặc biệt phải có cái xu hướng xanh xanh như vậy thì nên thử qua Dusty của nhà Lush ở vị trí số 1 đó là một sản phẩm đến từ nhà Fiery Nobel Fix thì ờ, các bạn nghe Ferrari các bạn sẽ nghĩ rằng là nó sẽ làm về nước hoa à nó sẽ làm về siêu xe chứ làm gì về nước hoa đúng không các sản phẩm thì không biết là liệu giá gì không nhưng mà với mình đây là một cái mùi hương có thể xài rất là ok và các bạn có thể lựa chọn làm mùi signature scent thì ờ, mình phải nói luôn trong này là một cái nốt hương rất đặc biệt đó là nốt hương sung thì mình đã có một cái video review về em Dolce Gabbana cây là một chai nước hoa mới ra mắt và nó có một cái mùi hương sung khá là ok khá là tốt và nịnh mũi khá là béo này nịnh mũi và ngọt thì ờ, ở đây chúng ta có một cái mùi sung nó chân thật hơn nó nam tính hơn khi các bạn xịt cái mùi hương của Fairy Noble Fix này ra thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là một cái nét xanh đắng chát đến từ ờ, như kiểu là những cái cành cây và cái vị chát đến từ rất đặc trưng đến từ quả sung và khi mà mùi hương nó biến chuyển thì các bạn sẽ nhận thấy rằng mùi hương ở đây thì nó có phần bùi này béo này chát vẫn có và nó cảm giác nó tạo cái hiệu ứng hơi kiểu giòn giòn ấy rất là thích đây mà mình vừa xịt mà trước khi review thì trước khi quay mình sẽ xịt cái mùi hương đây thì mình phải nói rằng là đây là một cái mùi hương rất là lạ mũi mà mình đảm bảo rằng là nếu như các bạn sử dụng cái mùi hương này là mùi signature scent ấy thì các bạn sẽ không đụng hàng với bất cứ ai cả Uầy, ngửi ngửi ở đây không hiểu sao là hay là tại mình thích cái nốt hương sung nhưng mà khi mà ngửi cái mùi sung ở đây mình cảm thấy là đây là một cái mùi rất là nam tính nó có một cái độ ấm độ ấm nóng nhất định nhưng mà vẫn có thể rất là xài xài tốt vào mùa hè mùi hương này nếu như lên da là nó sẽ ấm hơn một chút nữa và nó sẽ có một cái độ ngọt và béo nữa đằng sau và toàn bộ thì đây là một cái mùi hương mình mà nói rằng là vô cùng lạ mũi lạ mũi nịnh mũi và phải nói rằng là nó không đụng hàng với bất kỳ mùi hương nào mình đã từng ngửi ở trong cái phân khúc dưới một triệu đồng thì đó là Fairy Noble Fix và mùi hương này thì uh, lưu ở trên da mình ở mức độ tầm 6 đến 8 tiếng khá là ok và độ tỏa hương tầm nửa cánh tay đổ ra một chút thôi nó không được quá là nhiều nó không phải là bốc tỏa nghi ngút và những cái sản phẩm của nhà Fairy này còn có rất nhiều những cái sản phẩm hay thì các bạn nếu như các bạn quan tâm thì bạn có thể à, search ở trên mạng về những cái chai nước hoa của nhà Fairy có ờ, cũng có rất là nhiều mùi các bạn có thể thử được và vừa rồi đó là năm gợi ý nhanh của mình về những cái mùi hương ở cái phân khúc dưới một triệu đồng cho những bạn học sinh sinh viên hay những bạn nam nào mà không muốn đầu tư quá nhiều về nước hoa